truyện cổ tích Việt Nam Tấm Cám Ngày xưa, có Tấm và Cám là hai chị em cùng cha khác mẹ Hai chị em suýt soát tuổi nhau Tấm là con vợ cả, Cám là con vợ lẽ Mẹ Tấm đã chết từ hồi Tấm còn bé Sau đó mấy năm thì cha Tấm cũng chết mất tắm ở với dì ghẻ là mẹ của cám. Nhưng dì ghẻ của tắm là người rất cay nghiệt, hàng ngày tắm phải làm lụng luôn, hết chăn trâu, gánh nước, đến thái khoai, vớt bèo, đêm lại còn xây lúa xả gạo mà không hết việc. Trong khi đó thì cám được mẹ nuông chiều, được ăn trắng mặt trơn, suốt ngày quanh quẩn ở nhà, không phải làm việc nặng. Một hôm, mụ dì ghẻ đưa cho hai chị em mỗi người một cái giỏ bảo ra đồng bắt con tôm, cái tép. Mụ ta hứa hẹn. Hễ đứa nào bắt được đầy giỏ thì ta thưởng cho một cái yếm đỏ. Ra đồng, tắm nhờ mò cua bắt ốc đã quen nên chỉ một buổi là được đầy giỏ vừa cá vừa tép. Còn cám thì đủng đỉnh dạo hết ruộng nọ sang ruộng kia mãi đến chiều vẫn không được gì. Thấy Tắm bắt được một giỏ đầy, Cám bảo chị. Chị Tắm ơi chị Tắm, đầu chị lắm, chị hợp cho sâu, kẻo về mẹ mắng. Tình là thật, Tắm bèn xuống ao lội ra chỗ sâu tắm rửa. Cám thừa dịp đó, trút hết tép của Tắm vào giỏ mình, rồi ba chân bốn cẳng về trước. Lúc Tắm bước lên bờ, chỉ thấy còn cái giỏ không, bèn ngồi xuống bưng mặt khóc hu hu. Bấy giờ, Bụt đang ngồi trên tòa sen, bỗng nghe tiếng khóc của tắm liền hiện xuống hỏi. Làm sao con khóc? Tắm kể sự tình cho Bụt nghe, Bụt bảo. Thôi, con hãy nín đi, còn thử nhìn vào gió xem còn có gì nữa không? Tấm nhìn lại vào giỏ và nói Dạ, chỉ còn một con cá bóng Còn đem con cá bóng ấy về nhà Thả xuống giếng mà nuôi Mỗi bữa đáng ăn ba bát thì con chỉ ăn hai Còn một đem thả xuống cho bóng Mỗi lần cho bóng ăn còn nhớ gọi như thế này Bóng bóng bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người không gọi đúng như thế thì nó sẽ không lên còn nhớ lấy nói xong bụt biến mất tắm theo lời bụt thả bóng xuống giếng rồi từ hôm ấy trở đi cứ sau bữa ăn tắm đều để dành cơm xấu ra đưa cho bóng mỗi lần nghe lời tắm gọi bóng lại ngoi lên mặt nước đớp những hạt cơm của tắm ném xuống. Người và cá ngày một quen nhau và bóng ngày một lớn lên trông thấy. Thấy tắm sau mỗi bữa ăn thường mang cơm ra giếng, mụ gì ghé sinh nghi, bèn bảo cám đi rình. Cám nấp ở bụi cây bên bờ giếng, nghe tắm gọi bóng, bèn nhẩm cho thuộc rồi về kể lại cho mẹ nghe. Tối hôm ấy, mụ dì ghẻ bảo tắm sáng mai dậy sớm chăn trâu và dặn Con ơi con, làng đã bắt đầu cấm đồng rồi đấy, mai con đi chăn trâu. Có chăn thì chăn đồng xa, chớ chăn đồng nhà, làng bắt mất trâu. Tống vâng lời, sáng hôm sau đưa trâu đi ăn thật xa. Ở nhà mẹ con cám mang bát cơm ra giếng, rồi cũng gọi bóng bóng bang bang y như lời tách gọi. Nghe lời gọi, bóng ngoi lên mặt nước, mẹ con cám đã chực sẵn, bắt lấy bóng đem về làm thịt. Đến chiều, Tắm dắt trâu về. Sau khi ăn uống xong, Tắm lại mang bát cơm để dành ra giếng. Tắm gọi mãi, nhưng chẳng thấy bóng ngoi lên như mọi khi. Tắm gọi mãi, gọi mãi, cuối cùng chỉ thấy một cục máu nổi lên trên mặt nước. Biết có sự chẳng lành cho bóng, tắm òa lên khóc. Bụt lại hiện lên hỏi, còn làm sao lại khóc? Tắm kể sự tình cho Bụt nghe, Bụt bảo, còn bóng của con người ta đã ăn thịt mất rồi. Thôi, con hãy nín đi, rồi về nhặt xương của nó, kiếm bốn cái lọ bỏ vào đem chôn xuống dưới bốn chân giường của con. Tắm trở về, theo lời dặn của Bụt đi tìm xương bóng, nhưng tìm mãi các xó vườn góc sân mà không thấy đâu cả. Một con gà thấy thế bảo tắm. Cục ta cục tác, cho ta nắm thóc, ta bới xương cho. Tắm bóc nắm thóc ném cho gà, gà chạy vào bếp bới một lúc thì được xương ngay. Tắm bèn nhặt lấy bỏ vào bốn cái lọ và đem chôn dưới chân giường như lời bục dặn. Ít lâu sau, nhà vua mở hội luôn mấy đêm ngày. Già trẻ trai gái các làng đều nô nức đi xem. Trên các nẻo đường, quần áo mớ ba mớ bảy dập dìu tuôn về kinh như nước chảy. Hai mẹ con cám cũng sắm sửa quần áo đẹp để đi trảy hội. Tắm cũng muốn đi, Bà dì ghẻ nguyết dài Sau đó mụ lấy một đấu gạo trộn lẫn với một đấu thóc bảo tắm Còn hãy nhặt cho xong chỗ gạo này rồi có đi đâu hãy đi Đừng có bỏ dở Về không có gì để thổi cơm Dì đánh đó Nói đoạn Hai mẹ con quần áo súng xính lên đường Tắm ngồi nhặt một lúc mà chỉ mới được một nhúm nghĩ rằng không biết bao giờ mới nhặt xong, buồn bã, bèn khóc một mình. Giữa lúc ấy Bụt lại hiện lên hỏi, làm sao con khóc? Tấm chỉ vào cái thúng thưa, dạ, vì con bắt con phải nhặt thóc cho ra thóc, gạo ra gạo, rồi mới được đi xem hội. Lúc nhặt xong thì hội đã tan rồi, còn gì nữa mà xem? Bột bảo Con đừng khóc nữa Con mang cái thúng đặt ra giữa sân Để ta xài một đàn chim sẻ xuống nhặt giúp Nhưng ngộ chim sẻ ăn mất Thì khi về con vẫn cứ bị đòn Còn cứ bảo chúng thế này Rắc rắc xuống nhặt cho tao Ăn hết hạt nào thì tao đánh chết Thì chúng sẽ không ăn của con đâu rặt rặt tức là chim sẻ. Tự nhiên ở trên không có một đàn chim sẻ đáp xuống sân nhặt thóc ra một đằng, gạo ra một nẻo. Chúng nó lăn xằn ríu rít, chỉ trồng một lát đã làm xong, không suy xuyển một hạt. Nhưng khi chim sẻ đã bay đi rồi, tắm lại nức nở khóc. Bụt lại hỏi, còn làm sao lại còn khóc nữa? Cô rách rưới quá, người ta không cho con vào xem hội. Còn hãy đào những cái lọ xương bóng đã chôn ngày trước lên thì sẽ có đủ mọi thứ cho con trấy hội. Tấm vân lời, đi đào các lọ lên. Đào lọ thứ nhất lấy ra được một bộ áo mớ ba, một cái sống lụa, một cái yếm lụa điều và một cái khăn nhiễu. Đào lọ thứ hai lấy được một đôi giày theo đi vừa như in Lọ thứ ba đào lên thì thấy một con ngựa bé tí, nhưng vừa đặt con ngựa xuống đất, bỗng chốc nó hí vang lên và biến thành một con ngựa thật. Đào đến lọ cuối cùng thì lấy ra được một bộ yên cương xinh xắn. Tắm mừng quá, vội tắm rửa rồi thắng bộ vào, đoạn cưỡi lên ngựa mà đi. Ngựa phóng một chốc đã đến kinh đô, nhưng khi phóng qua một chỗ lội tắm đánh rơi một chiếc giày xuống nước không kịp nhặt. Khi ngựa dừng lại ở đám hội, tắm lấy khăn gói chiếc giày còn lại rồi chen vào biển người. Giữa lúc ấy thì đoàn xa giá cũng vừa tiến đến chỗ lội. Hai con voi ngự dẫn đầu đoàn đến đây, tự nhiên cắm ngà xuống đất kêu rống lên không chịu đi. Vua sai quân lính xuống nước thử tìm xem, họ nhặt ngay được chiếc giày thêu của tấm đánh rơi lúc nãy vua ngắm nghía chiếc giày không chán mắt bụng bảo dạ chà một chiếc giày thật xinh người đi giày này hẳn là trang tuyệt sắc lập tức vua hạ lệnh cho ra mời tất cả đám đàn bà con gái đi xem hội đến ướm thử hễ ai đi vừa chiếc giày thì vua sẽ lấy làm vợ đám hội lại càng náo nhiệt vì các bà các cô chen nhau đến chỗ thử giày Cô nào cô ấy lần lượt kéo vào ngôi lầu giữa bãi có rộng để ướm thử một tí cầu may. Nhưng chả có một chân nào đi vừa cả. Mẹ con cám cũng trong số đó. Khi cám và dì ghẻ bước ra khỏi lầu thì gặp tấm Cám mắt mẹ. Mẹ ơi, ai như chị tấm cũng đi thử giày đó. Mụ dì ghẻ của tấm biểu môi. Hừ, chuồng Khánh còn chả ăn ai nữa là mảnh chỉnh vứt ngoài bờ tre. Nhưng khi tắm đặt chân vào giày thì vừa như in, nàng mở khăn lấy chiếc thứ hai đi vào, hai chiếc giày giống nhau như đúc, bọn lính hầu hò reo vui mừng. Lập tức vua sai đoàn thị nữ rước nàng vào cung. Tấm bước lên kiệu trước con mắt ngạc nhiên và hằng học của mẹ con con cám. Tuy sống trong hoàng cung, Tấm vẫn không quên ngày dỗ cha. Nàng xin phép vua trở về nhà để soạn cổ, cúng giúp gì. Mẹ con cám thấy Tấm sung sướng thì ghen ghét để bụng. Này thấy Tấm về, lòng ghen ghét lại bừng bừng bốc lên. Nghĩ ra được một mưu, mụ gì ghé bảo Tấm. Trước đây con quen trèo cao, còn hãy trèo lên, xé lấy một buồn để cúng bố. Tấm vâng lời trèo lên cây cao, lúc lên đến sát buồn thì ở dưới này mụ dì ghẻ cầm dao đẳng gốc Thấy cây rung chuyển, tắm hỏi, Dì làm gì ở dưới gốc vậy? Ờ, à, góc cao lắm kiến, dì đuổi kiến cho nó khỏi lên đốt con. Nhưng tắm chưa kịp xé cao thì cây đã đổ, tắm ngã lộn cổ xuống ao chết mất. Mụ dì ghẻ vội vàng lột quần áo của tắm cho con mình mặc vào rồi đưa vào cung nói dối với vua rằng tấm không may bị rơi xuống ao chết đuối, này đưa em vào để thế chị. Vua nghe nói trong bụng không vui nhưng vẫn không nói gì cả. Lại nói chuyện tắm chết hóa thành chim vàng anh, chim bay một mạch về kinh đến vườn ngự uyển. Thấy cám đang ngồi giặt áo cho vua ở giếng, vàng anh dừng lại trên một cành cây bảo nó Phơi áo chồng tao thì phơi bằng sào, chớ phơi bờ rào rách áo chồng tao. Rồi chim vàng anh bay thẳng vào cung đậu ở cửa sổ, hót lên rất vui tai. Vua đi đâu, chim bay đến đó. Vua đang nhớ tắm không nguôi, thấy chim quyến luyến theo mình. Vua bảo, vàng ảnh vàng anh, có phải vợ anh chui vào tay áo Chim vàng anh bay lại đậu vào tay vua, rồi rút vào tay áo. Vua yêu quý vàng anh quên ăn, quên ngủ. Vua sai làm một cái lồng bằng vàng cho chim ở. Từ đó, ngày đêm vua chỉ mê mãi với chim, không màng đến cám. Cám vội về nhà mách mẹ. Mẹ nó bảo cứ bắt chim làm thịt ăn, rồi kiếm điều nói dối vua. Trở lại cung vua, cám nhân lúc vua đi vắng, bắt chim làm thịt ăn, rồi vứt lông chim ở ngoài vườn. Thấy mất vàng anh vua hỏi, gám đáp. Thiếp có thai, thèm ăn thịt chim, nên trộm phép bệ hạ đã giết thịt ăn mất rồi. Vua không nói gì cả, lông chim vàng anh chôn ở vườn hóa ra hai cây xoan đào. Khi vua đi chơi vườn ngự, cành lá của chúng xà xuống che kín thành bóng tròn như cái lọng. Vua thấy cây đẹp rợp bóng, sai lính hầu mắc võng vào hai cây rồi nằm chơi hóng mát. Khi vua đi khỏi thì cành cây lại vươn thẳng trở lại. Từ đó, không ngày nào là vua không ra nằm hóng mát ở hai cây xoan đào. Cám biết chuyện lại về mất mẹ. Mẹ nó bảo cứ sai thợ chặt cây làm khung cưỡi rồi kiếm điều nói dối vua. Về đến cung, nhân một hôm gió bão, cám sai thợ chặt hai cây xoan đào lấy gỗ đóng khung cưỡi thấy cây bị chặt, vua hỏi thì cám đáp. Dạ, cây bị đổ vì bão, thiếp sai thợ chặt làm khung cưỡi để dệt áo cho bệ hạ. Nhưng khi khung cưỡi đóng xong, cám ngồi dệt, lúc nào cũng nghe thấy tiếng khung cưỡi rủa mình. Có ca, có két, lấy tranh chồng chị, chị khoét mắt ra, Thấy vậy con cám sợ hãi vội về mách mẹ Mẹ nó bảo đốt quách khung cưỡi rồi đem tro đi đổ cho rõ xa để được yên tâm Về đến cung, cám làm với lời mẹ nói Nó mang tro đã đốt đem đi đổ ở lề đường cách xa hoàng cung Đóng tro bên đường lại mọc lên một cây thị cao lớn, cành lá xum xuê Đến mùa có quả, cây thị chỉ đậu được có một quả Nhưng mùi thơm tỏa ngát khắp nơi một bà lão hàng nước ở gần đó một hôm đi qua dưới gốc, ngửi thấy mùi thơm, ngẩng đầu lên, nhìn thấy quả thị trên cành cao. Bà bèn sờ cái bị ra và nói lẩm bẩm. Thị ơi thị, thị rơi bị bà, bà để bà ngửi, chứ bà không ăn. Bà lão vừa dứt lời thì quả thị rụng ngay xuống đúng vào bị của bà. Bà lão nâng niu đem về nhà cất trong buồng thỉnh thoảng lại vào ngắm nghía và ngửi mùi thơm. Ngày nào bà lão cũng đi chợ vắng, từ trong quả thị chui ra một cô gái thân hình bé nhỏ như ngón tay, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến thành tấm. Tấm vừa bước ra đã cầm lấy chổi quét nhà cửa sạch sẽ, rồi đi vo gạo thổi cơm, hái rau ở vườn nấu canh giúp bà hàng nước đoạn tắm lại thu mình bé nhỏ như cũ, rồi chui vào vỏ quá thị. Lần nào đi chợ về, bà lão cũng thấy nhà cửa ngăn nắp, cơm ngon canh ngọt sẵn sàng, thì lấy làm lạ lắm. Một hôm, bà hàng nước giả vờ đi chợ, đến nửa đường lại lén trở về, rình ở bụi cây sau nhà. Trong khi đó, tắm từ quả thị chui ra rồi cũng làm các việc như mọi lần. Bà lão rón rén lại nhìn vào các khe cửa thì thấy một cô gái xinh đẹp. Bà mừng quá, bất thình lình xô cửa vào ôm choàng lấy tấm đoạn xé vùng võ thị. Từ đó, tắm ở với bà hàng nước, hai người thương yêu nhau như hai mẹ con. Hàng ngày, tắm giúp bà lão các việc thổi cơm, nấu nước, gói bánh, tem trầu để cho bà ngồi bán hàng. Một hôm vua đi chơi ra khỏi hoàng cung, thấy có quán nước bên đường sạch sẽ bèn ghé vào. Bà lão mang trầu nước dâng lên vua, thấy trầu têm cánh phượng, vua sực nhớ tới trầu vợ mình têm ngày trước cũng y như vậy, liền phán hỏi. Trầu này ai têm? Trầu này con gái già têm. Bà lão đáp. Con gái của bà đâu? Gọi ra đây cho ta xem mặt. Bà lão gọi Tấm ra. Tấm vừa xuất hiện, vua nhận ra ngay vợ mình ngày trước, có phần trẻ đẹp hơn xưa. Vua mừng quá, bảo bà hàng nước kể lại sự tình, rồi truyền cho quân hầu đưa kiệu rước Tấm về cung. Cảm thấy Tấm trở về được vua yêu như xưa thì nó không khỏi sợ hãi. Một hôm, Cám hỏi chị, Chị Tấm ơi chị Tấm, chị làm thế nào mà đẹp thế? Tấm không đáp, chỉ hỏi lại Có muốn đẹp không để chị giúp? Cám bằng lòng ngay Tấm sai quân hầu đào một cái hố sâu và đun một nồi nước sôi Tấm bảo cám xuống hố rồi sai quân hầu dội nước sôi vào hố Cám chết Tấm sai đem xác làm mắm bỏ vào chỉnh gửi cho mụ dì ghẻ Nói là quà của con gái mụ gửi biếu Mẹ con cám tưởng thật lấy mắm ra ăn bữa nào cũng nức nở khen ngon. Một con quà ở đâu bay đến đậu trên nóc nhà kêu rằng Ngon ngõn ngon ngon, mẹ ăn thịt con, có còn xin miếng. Mẹ con cám giận lắm, chửi mắng âm ý rồi gác xào đuổi quạ. Nhưng đến ngày ăn mắm gần hết, nhìn vào chỉnh, mụ gì ghẻ thấy đầu lâu của cám thì sợ quá lằn đùng ra chết mất